Chào toàn thể anh em ấy thì như anh em đã biết đấy trong tất cả những cái bộ môn chơi đỏ đen đấy, chơi cờ bạc thì đều có những cái thiết bị bịp gian lận đấy từ trước giờ anh em mình chưa hề tiếp xúc qua thì quay trở lại video ngày hôm nay để tôi giới thiệu đến toàn thể những anh em đang thua tha bán nhà bán cửa với những cái trò chơi đỏ đen này đấy nên một cái con máy mới nhất ấy độc quyền ở bên công ty tôi đấy, mang tên là con máy báo rung A6 anh em nhé đối với con máy này đấy thì là bên công ty tôi đã lập trình ra ba cái chế độ chơi khác nhau đấy đó là chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa anh em đến bất cứ sòng sới sân chơi nào cũng vậy thôi anh em chỉ cần đeo mỗi cái máy này vào trong người đấy, khoảng cách là cứ từ 10 đến 15 mét máy sẽ báo rung cho anh em để anh em biết trước kết quả anh em đánh anh em nhé đấy thì <clears throat> cách thức chơi của nó thì nó đơn giản thôi đấy giờ tôi sẽ đi vào tôi test qua đồ đạc cho anh em rồi tôi vào tôi hướng dẫn anh em cách chơi luôn đấy, cái máy này chơi thì nó đơn giản thôi tôi thì tôi có chuẩn bị ra ba cái bộ đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa rồi tôi sẽ vào tôi test qua cho anh em qua cái thanh nam châm để cho anh em thấy là chứng minh cho anh em hôm nay đồ đạc tôi dùng tôi thử đồ test đồ cho anh em là hoàn toàn là đồ bình thường anh em nhé đấy anh em nhìn này anh em đi chơi anh em đến bất cứ sân chơi nào cũng vậy thôi anh em kiểm tra con thanh đâm châm này đấy nếu đồ đạc nó là đồ bịt thì là nó sẽ hít rất là chặt đấy còn như đồ đạc của tôi hôm nay tôi kiểm tra cho anh em là hoàn toàn không hề hít này đấy anh em nhìn thấy chưa đồ đạc hoàn toàn bình bình thường này đấy tiếp cho anh em về cái tài xỉu này đấy anh em nhìn chưa đây là cái lắp xịt mũi tôi lấy ra tôi test cho anh em này đấy hoàn toàn bình thường anh em nhé đấy, ok chưa anh em đây đĩa đĩa hộp này đấy hoàn toàn bình thường anh em nhé đấy không phải hít này nếu nó hít thì nó đồ bịp những cái đồ đấy thì anh em không đi chơi cái đồ đấy anh chơi anh em chơi này anh em chỉ có mất tiền thôi đây bát này tù ăn cơm ăn canh ở trên này anh em thấy chưa ok chưa à đấy đĩa hộp này hoàn toàn bình thường này anh em ok chưa đấy đấy thì <clears throat> vừa rồi tôi test qua cho anh em về cái thanh lâm châm này Bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em cái con A6 này để cho anh em thấy là cái con này nó nhỏ gọn anh em mình đến sân chơi anh em đút trong người nó có thể giúp anh em chơi anh em giành lại những gì anh em đã mất không anh em nhé ấy thì là cái này thì nó có ba cái chế độ chơi khác nhau đây anh em nhìn đây này bây giờ tôi test cho anh em về cái bộ môn chế sóc đĩa này thì tôi bật máy lên này cái chế độ một của nó là chế độ chế sóc đĩa nhá tôi ấn chế độ sóc đĩa này để tôi để vào trong cái cốc này chỗ âm của nó vọng lên để cho anh em nghe anh em đánh cùng tôi đấy mắt anh em nhìn tay anh em nghe để em anh em đánh cùng tôi xem cái máy nó có giúp anh em chơi anh em gỡ gạc lại hay không anh em nhá thì về cái độ dung của nó đấy thì là nó có hai cái nhịp dung khác nhau lẻ là một dung chẵn là hai dung đấy anh em cứ nghe theo máy anh em đánh là anh em đã là người giành chiến thắng rồi kết luôn cho anh em này ấy thì vừa rồi tôi nhận được cái tín hiệu máy báo là hai dung này hai dung là anh em đánh chẵn nha anh em nhé mở này mở cho anh em tiếng đầu tiên xem có chuẩn xác không này sấp đuôi này đấy, chẵn này Cắt tiếp cho anh em này anh em mình đánh anh em cứ bình tĩnh anh em chờ máy báo hết anh em cũng đánh đấy thì vừa rồi máy báo cho tôi là một dung này một dung anh em đánh lẻ này mở này ok chơi anh em ba trắng này đấy tứ tử về ba trắng này à, sấp đuôi về ba trắng này chắc tiếp cho anh em này anh em cho anh em thấy cái độ hiệu quả của cái con máy A6 này Đúng. đấy vừa rồi máy tôi nhận được tín hiệu là hai dung này hai dung này anh em đánh chẵn nhá đấy tiếng này đánh trăm triệu chẵn này mở này ok cho anh em sấp đôi này đấy kết tiếp cho anh em tiếng kỷ niệm để anh em thấy xong chuyển qua test cho anh em về cái bộ môn chơi tài xỉu này test luôn cho anh em này đối với con máy này anh em chơi bất cứ vị nào anh em đều chơi được hết đấy vị đóm bao thuốc rồi vị nhìn đá bài à, anh em đều chơi được hết anh em nhé đấy thì vừa rồi máy báo tôi một chung này một chung đánh lẻ này mở này làm cả người vào lẻ tiếng này này ok chưa anh em ba đen này đấy rất là chuẩn xác anh em nhé đấy thì thời lượng của video nó có hạn thì là mỗi bộ môn chơi tôi test cho anh em từ 3 đến 4 tiếng bạc để cho anh em thấy cái độ hiệu quả của nó giúp anh em chơi anh em giành chiến giành chiến thắng thôi bây giờ tôi chuyển sang chơi tài xỉu này tôi chỉ việc tắt cái máy đi này đấy tôi bật sang cái chế độ chơi tài xỉu đấy tôi lại để trong cái cốc này để âm nó vọng lên anh em nghe anh em đánh cùng tôi này Đấy, máy này anh em lắc mạnh lắc nhẹ không quan trọng anh em cứ đặt xuống máy một hai giây máy nó báo xong rồi anh em đánh anh em mình đánh về đầu về dài đánh vội vàng làm cái gì cả đấy thứ này máy báo một dung này một dung đánh xỉu này mở này ok chưa anh em sáu ba một mười lút xỉu tiếp cho anh em này anh em lắc mạnh lắc nhẹ không quan trọng đây chỉ, chỉ cần lắc xong một ổn định là máy báo Đấy, vừa rồi tôi nhận được tín hiệu máy báo hai dung hai dung anh em đánh tài nha anh em nhé ừ. mở này ok chưa anh em sáu bốn hai mười hai điểm tài Đấy, test tiếp cho anh em này đấy máy rất một dung này một dung này anh em đánh xỉu này mở này tiếng này đánh 50 triệu vào xỉu này ok chưa anh em năm hai hai chín điểm xỉu kỷ niệm cho anh em tiếng cuối cùng sang kết cho anh em bầu cua này cái này cho nó nặng mạnh lên này nó mạnh lên này đấy vừa rồi máy báo một dung này một dung đánh một dung là anh em đánh xỉu nhá mở này làm cả người và xỉu thế này ok chưa anh em hai hai ba bảy điểm xỉu đấy thì anh em đã thấy cái độ hiệu quả của cái máy này chưa anh em mình đến sân chơi anh em mình chỉ cần sử dụng mỗi cái máy này thôi đấy con a 6 này vào sân chơi là anh em đã làm chủ cuộc chơi rồi đấy từ giờ anh em không chơi nữa anh em tắt đi đấy tôi tắt đi tôi chơi bầu cua tôi bật lên này đấy đi xét lại cái máy đi đấy bật sang cái chế độ chơi bầu cua thì là cái tôi để vào trong cái cốc này để cho nó âm nó vọng lên cho anh em nghe anh em cảm nhận cái độ chuẩn xác của nó thôi đấy thì là về cái âm dung của cái bộ môn bầu cua này đấy thì là nó có 6 mặt thì là nó tương ứng với 6 nhịp dung khác nhau bầu của nó là không dung cua là một dung ngắn tôm là một dung dài cá là hai dung ngắn đấy, gà là hai dung dài và lai là ba dung ngắn để test luôn cho anh em để anh em đỡ phải chờ đợi lâu rồi vừa rồi máy báo một rung ngắn này một rung ngắn này anh em đánh con cua nhá mở này ok chưa anh em hai con cua một con bầu đấy Để tiếp cho anh em này đấy vừa rồi máy báo hai dung dài này hai dung dài tương ứng với con gà này mở cho anh em này tiếng này đánh trăm triệu gà này ok chưa anh em hai gà một bầu này anh em thấy cái độ anh em đã nhận biết được cái độ dung của nó chưa ngắn thì nó chỉ nháy cái thôi còn dài nó sẽ kéo dài ra đấy, đấy anh em mình nghe chuẩn tôi thì tôi nghe chuẩn rồi tôi đánh được cái còn anh em nghe kỹ thì anh em mới đánh được dài ngắn nó hoàn toàn khác nhau anh em nhé <coughs> đấy giờ như tiếng này là máy nó không báo máy nó không báo thì nhiều anh em này tưởng nhầm là máy nó báo sai anh em không đánh nhưng mà riêng về cái môn chơi bầu cua này thì tôi đã lập trình riêng rồi máy nó không báo là anh em vẫn đánh anh em đánh con bầu nhá mở cho anh em này ok chưa một bầu một tôm và một gà thế thì nhiều anh em thắc mắc là cái máy nó kêu to như thế anh em đến sân chơi thì liệu anh em những người ngồi bên cạnh thì anh em có bị lộ hay không đấy giờ tôi cầm cái máy này lên đấy tôi đánh cho anh em luôn này để cho anh em thấy cái độ rung của nó êm đến mức độ như nào anh em nhé cái tôi để sát vào màn hình để cho anh em nghe xem anh em có nghe đấy cái nhìn dung của nó không này Đấy, máy đang dung anh em ạ <clears throat> rồi máy vừa rồi máy báo tôi một dung ngắn này một dung ngắn từ mũi con cua này đấy mở cho anh em này ok cho anh em một cua một cá một bầu đấy thì về cái con máy này anh em đến bất cứ sân chơi nào cũng vậy thôi đấy thì anh em mình chơi trong đêm tối yên tĩnh anh em đút trong người bất cứ ai ngồi bên cạnh đều không nghe được cái gì anh em nhá chỉ có anh em mình cầm máy là anh em biết anh em nó về về gì thì anh em đánh thôi nên nó báo dung chuẩn lắm anh em ạ đấy vân máy vẫn đang rung này một dung này hai dung này ba dung này ba dung là tương đương với con nai anh em nhá đấy ba dung là ba dung ngắn này ba dung ngắn đánh con nai này mở này ok chưa anh em một nai một tôm một gà đấy bây giờ tôi tắt cái máy đi này tôi không chơi nữa tôi tắt máy đi này đấy. anh em đã thấy cái độ chuẩn xác của nó chưa những anh em nào quan tâm anh em nào cần những cái bộ đồ chơi như thế này để anh em gỡ gạc lại những cái năm tháng anh em chơi đỏ đen chơi xanh chín anh em mất anh em thua anh em bán nhà bán cửa thì anh em hãy liên hệ cho tôi đấy số điện thoại đang hiển thị trên màn hình còn những anh em nào mà ở gần thì anh em có thể qua trực tiếp bên công ty đấy, công ty tôi thì hiện tại đang có hai cơ sở chính cơ sở một ở bến xe miền đông sài gòn cơ sở hai bến xe mỹ đình hà nội anh em gần cơ sở nào anh em qua trực tiếp cơ sở đấy anh em cầm đồ đạc lên tôi test hàng thử hàng trực tiếp cho anh em anh em mình cảm thấy ok anh em mình cầm về chơi còn những anh em nào ở xa thì anh em mình có thể qua liên hệ qua cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình đấy thì anh em mình tôi sẽ gửi hàng về cho anh em đấy khi gửi hàng cho anh em thì anh em vẫn kết hàng thử hàng đấy, tôi gọi điện tôi hướng dẫn cho anh em cách chơi cách sử dụng tôi gửi video về hướng dẫn cho anh em đấy thì khi anh em lấy con máy này thì bên công ty bảo hành cho em hai năm anh em nhé máy hỏng hóc anh em mang lên công ty sửa chữa hoặc là bảo đổi lại cho anh em không anh không lấy chủ của anh em một đồng phí nào anh em nhé đấy anh em nào cần thì cứ alo cho tôi còn do thời lượng video nó có hạn thì tôi xin kết thúc cái video tại đây hãy chào tất cả anh em